gương cụp xòe tự động Đấy, xi nhan được tích hợp trên gương rất nhiều các tính năng được tích hợp trên chiếc xe này và ngày hôm nay thì chúng tôi trân trọng gửi đến cho quý khách hàng cái sản phẩm này và với cái sản phẩm này thì rất phù hợp với chị em phụ nữ quý vị nhá Đấy, chúng ta đi làm đi uh, chở con cái đi học hay là đi uh, ký kết hợp đồng hay là uh, chúng ta sử dụng vào rất nhiều các cái việc khác đều phù hợp hết giá chỉ bằng một em i10 hoặc là một em Kia Morning đời 14 15 thôi nhá quý vị nhá. Nhưng mà i10 và Kia Morning thì làm sao sánh được Mazda 3 được. Kể cả về form dáng, nội thất Với cái sản phẩm này thì cái khoang nội thất bên trong cực kỳ là rộng rãi Xe rất là trường xe và chạy rất là đầm và chắc chắn quý vị nhá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 một chủ sử dụng từ đầu nha quý vị nha và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn cho nên sử dụng rất là kỹ thường xuyên bảo dưỡng ở hãng cho nên chiếc xe này tính đến thời điểm hiện nay còn cực đẹp luôn cam kết với quý khách hàng luôn không một lỗi nhỏ quý vị nha và xe cực đẹp luôn Đấy, nếu sai chúng ta có thể hoàn toàn là trả lại xe và chúng tôi hoàn lại tiền cho quý khách luôn ai là tín đồ fan hâm mộ của cái dòng xe này thì hãy nhanh tay nhấc máy chị em đâu chúng ta nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này à, chúng ta mua chiếc xe này về thay cho i10 hoặc là morning mà lại được một chiếc xe số tự động bản à,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 à, biển Hà Nội cho nên là đối với quý khách ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta không phải lo mất tiền biển quý vị nhá. Và bây giờ sẽ là từng phần chi tiết của chiếc xe này. Trước hết tôi giới thiệu cho quý khách cái mặt cabo của chiếc xe này. Đấy, chúng ta thấy rằng cái mặt cabo của nó còn căng đét luôn quý vị nhá. Không một vết xước luôn. Đấy, nước sơn thì cực kỳ là bóng nhá. Đấy, và nó còn rất là khớp khít, không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị à, à đâm đụng ở đây quý vị nhá. Đấy cái đèn pha phía trước bên phụ đây vẫn là đèn công nghệ đèn bi siêu sáng rồi Đèn liếc rồi form dáng mặt cười hiện đại rồi quý vị nhá Đấy, Sản phẩm này là được nhập khẩu nguyên chiếc cho nên là cái tiêu chuẩn của nó rất là tốt Form dáng mặt cười quý vị nhá Nhìn rất là thể thao và thời trang quý vị nhá kể cả đèn pha phía trước bên lái này cũng còn trong veo luôn không có kể cả đèn gầm này nữa không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu đâu quý vị nhá đấy và đây tôi giới thiệu cho quý khách đây cái khoang lốp đây ấy chúng ta thấy là còn căng đét không có một vết mọt mục đây và cái lốp này còn cực bốn quả lốp mới tinh vừa thay xong và nó đến từ thương hiệu Michelin của Thái Lan một trong cái dòng à, lốp xe đi rất là êm và bền quý vị nhá bốn quả lốp vừa thay xong chủ nhân mới đi hết một đời lốp và đời lốp này là đời lốp thứ hai đấy, cho nên là bốn quả lốp này là bốn quả lốp chủ nhân vừa thay xong và cái mặt la răng của nó đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn chưa bị phết phẩy một giọt sơn nào nữa nhá vẫn là vành à, một cái, cái la răng năm chấu to đấy thể thao nhìn khá là phù hợp với à, chiếc xe này xi nhan được tích hợp trên gương đẹp trên kính inox đấy à, ốp body phía dưới này đấy, nhìn chiếc xe này nó thể thao hiện đại quý vị ở đây tôi giới thiệu cho khách đây cái khoang đây, đây gót lót khoang lốp đây không bị mọt mục không bị cắt vá một chút nào cả đây và cái lốp này cũng cực, cực kỳ dày luôn với lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa không phải nghĩ đến việc phải thay lốp và nó cũng đến từ thương hiệu Michelin nha quý vị nhá. Đây cái keo cua lốp đây cũng còn luôn quý vị nhá, không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu. Đến cái keo cua lốp nơi này nó hay bị mọt mục lắm cũng vẫn còn zin luôn quý vị nhá. Và đây là cái mặt la răng của nó đây. Đấy, la răng nhìn rất là thể thao vào chính giữa của nó là cái biểu tượng Mazda. Không bị xước xác hay bị đứt vỡ gì đâu quý vị. Đấy, đèn đằng sau này đây cũng là đèn liếc đây, rất là đẹp ấy kiểu dáng đặc biệt nữa là cái cốp của nó cực kỳ rộng nha quý vị nha cốp rộng như những chiếc sedan bình thường khác đấy kiểu dáng của nó rộng rãi đấy. và bây giờ là cái khoang lốp bên phụ đây cái gót khoang lốp đây vẫn còn sáng trưng này quý vị đấy, đây đây cái cua lốp đây và cái lốp này cũng còn rất là dày nha với cái lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa không phải nghĩ đến việc thay lốp và cái mặt la răng của nó đây đấy, chúng ta thấy không bị uh, xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu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 cũng như hiện đại cả với cái nội thất bên trong quý vị nha đây cái mặt tablo của nó đây chúng ta nhìn thấy cực kỳ hiện đại open gỗ nhìn rất là ấm cúng và sang trọng quý vị nhá à, chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta biết luôn đây thấy cái mặt vô lăng này đi ít thì nhiều chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết luôn vẫn còn sần mờ cái biểu tượng vô lăng này không bị mòn mờ một chút nào luôn quý vị nhá cửa sổ trời quý vị nhá đấy tất cả mọi thứ vẫn hoạt động bình thường đấy hai túi khí cho hàng ghế phía trước gương kính chỉnh điện nội thất da xịn quý vị nhá đấy nội thất là nội thất da xịn số tự động quý vị nhá đấy vô lăng được tích hợp trên gương đây cái tắp đi cửa phía trước bên à, phụ đây quý vị đấy cũng còn sáng trưng luôn kể cả là cái hốc cửa đây ta thấy cũng còn sáng trưng luôn keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đấy đây kể cả cái gót của cái cánh đây cũng không thấy mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy và đây là cái hàng ghế thứ hai nên nó có cả tì tay thì tiết cẩn thận hết quý vị nhá đấy đây nó hơi tối rồi quý vị ánh điện vào nhưng nội thất cực đẹp luôn nhá khoang ngồi thì rộng rãi đây cái tắp đi cửa phía sau đây đấy keo chỉ của nó đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đây đặc biệt là cái tem bảo tem tem uh, dán đính định vị của nhà sản xuất này mất cái sửa chữa cái là mất cái tem này là chúng ta biết được xe này đã bị đâm đụng hay là không cái tem này là cái tem à, đính bảo hành của nhà sản xuất luôn đấy đấy mất cái tem này là coi chúng ta đã sửa chữa và đâm đụng nha quý vị nhá chỗ nào nó cũng có tem của nó hết đây đấy chốt cửa đây đấy đây cánh này cũng có tem của nó đây Đấy, không bao giờ bóc được mà cũng không bao giờ dán lại được cái tem này quý vị nhá Đấy, và bây giờ là cái góc quay từ phía bên lái đây Vô lăng là vô lăng tích hợp nhưng quý vị nhá Đấy, điều chỉnh âm thanh các thứ Cửa sổ trời đầy đủ hết quý vị Đấy, đây là Đây, đấy Chúng ta thấy là cái tab bi cửa bên lái đây quý vị cũng còn sáng trưng Các phím lên xuống kính đây gương cục gương à, cục điện tự động nha quý vị nhá Đấy, bấm bấm chìa khóa là gương xòe và tắt chìa khóa là gương cụp quý vị nhá đây là cái keo chỉ của cánh trước bên lái đây quý vị đây, nó, nó mới luôn cả từ cái để chân này quý vị nhá đây tem của nhà sản xuất đây nhập khẩu nguyên chiếc chốt cửa đây các con ốc này chưa một lần mở đây chưa một lần động chạm cờ lên mở lết đây keo chỉ đây đây đấy đầy đủ hết quý vị nhá đây cái hàng ghế thứ hai đây ngồi rất là rộng rãi và vẫn là da xịn của nhà sản đây cái tem này quý vị nhá mất tem này là vứt đi luôn nhá đấy keo chỉ của cánh sau bên uh, lái đây quý vị đấy kể cả phía bên dưới này đây đây cái gót khoang lốp đây lốp rất là dày luôn quý vị nhá đây cái tem của cánh lái đây đầy đủ hết quý vị đấy và bây giờ là cái cốp sau cốp sau cốp sau đây keo chỉ của nó đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đầy đủ hết quý vị đấy, nhựa của nó còn tươi sáng như mới luôn đây các lỗ bấm này quý vị còn tròn xoe đây đấy vuông đét đây đây đấy. đây hai bên má của nó đây chúng là dây đinh tán của nhà sản xuất đây chứ không có bị đâm được con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đấy các con ốc này như vậy chưa một lần mở đinh tán của nhà sản xuất đây đấy khoang lốp này cực rộng nhá quý vị nhá có thể chở được như rộng như những chiếc sedan bình thường quý vị nhá đấy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 số tự động máy nổ cực êm đại chất nha quý vị nha không có một cái đèn báo lỗi nào trên chiếc xe này đâu đây cái mặt vô lăng của nó đây cực đẹp luôn đấy chỉ với 348 triệu đồng đấy và bây giờ sẽ là cái phần khoang máy phần linh hồn của chiếc xe quý vị nhá đăng kiểm đến tận 2021 quý vị nhá tháng 1 2021 rất dài luôn đây máy đang nổ đây quý vị máy nổ cực êm luôn quý vị đây tem của nó đây quý vị nhá mất tem này là vứt đi luôn các cái lỗ đây vẫn còn tròn xe đây quý vị nhá các lỗ đây vẫn còn tròn xe luôn quý vị nhá đây ốc vẫn còn sơn dấu đây quý vị đấy ốc đây vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất đây đấy, máy cam kết với quý khách là máy số zin nguyên bản nhé chưa một lần hạ đất để sửa chữa gì đâu nhá quý vị nhá đấy keo chỉ của nó đây không mất một phân đấy keo chỉ đây không mất một phân quý vị nhá đây máy đang nổ đây đấy sáng trưng luôn quý vị đây đấy, đấy. đấy đây các con ốc đây chân máy đây mà tối rồi đây các con ốc chân máy ở dưới này không một lần động chạm cờ lên mà lết đâu máy nổ cực cực êm luôn quý vị nhá đấy là cái Vâng quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì tôi đã giới thiệu xong cho quý khách hàng cái sản phẩm Đó chính là chiếc xe Mazda 3 sản xuất cuối 2010, đăng ký lần đầu 2011 Bản nhập khẩu nguyên chiếc, bản hatchback à, Số tự động với cái sản phẩm này thì nó có rất nhiều các trang bị như cửa sổ trời rồi là à, vô lăng tích hợp phanh ABS đèn à, siêu sáng à, rồi à, rất nhiều các tính năng khác nữa quý vị nhé